Các bạn thân mến, hôm trước chúng ta đã làm xong cái phần update sản phẩm Thì cái phần này hôm nay thì tôi sẽ làm tiếp cái phần xóa sản phẩm Thì uh, trong khi xóa sản phẩm ở đây chẳng hạn như là sản phẩm về rau à, Phần về rau Thì uh, đây là phần rau nhá Sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái phần uh, rau chi tiết bao gồm các hình ảnh khác nữa Thế trong cái phần rau này thì ta sẽ làm cái mục về xóa sản phẩm tức đánh nhấp vào đây thì nó sẽ xóa đi những sản phẩm mà chúng ta đã hết hàng Đấy. chúng ta lọc lựa chọn hết hàng thì chúng ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta chúng ta xóa nhé thế còn cái phần số thứ tự này không quan trọng thì ta làm một vòng for để cho nó có thể đánh số thứ tự cho các bạn thì ờ, để làm được cái việc này thì chúng ta lại vào trở về cái phần mục gọi là upload sản phẩm thì trong đây chúng ta mới làm cái nút là chúng ta sửa bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nút xóa để làm nút xóa như thế thì chúng ta sẽ thay cái nút bắt ẩn này bằng một nút à, bằng một link chúng ta gọi là link A Đấy. thì khi ta thay đổi link A thì chúng ta sẽ uh, sử dụng cái thuộc tính là đường link về đây thì chúng ta sẽ chọn là xóa đi sản phẩm Đấy, chúng ta xây dựng như thế để chúng ta cho nó trở về à, xóa sản phẩm ở đây chúng ta có có thẻ y thẻ làm nghiêng chữ thì chúng ta sẽ đặt trước cái ừ, chúng ta sẽ đặt trước cái thẻ link này một cái à, một cái à, HR HREF thì chúng ta sẽ bằng chúng ta cũng làm giống ở trên bằng này bay UGL bay rất là chúng ta làm bay URL nhé tiếp theo đó thì chúng ta sẽ làm một cái trở về một phương thức à, chúng ta cứ làm tên của nó đã sau đó chúng ta sẽ chúng ta sẽ làm bên kia sau bên controller sau chúng ta sẽ chọn là vào đây là xóa sản phẩm đó được chỉ đích danh bởi uh, cái gì chính là bằng bởi cái product ID category ờ, ở đây chúng ta đây là chúng ta phải truyền hai nam số thứ nhất là chúng ta sẽ cho một cái là product đó rồi chúng ta cho ID kem rồi sau đó chúng ta chấm một phát chúng ta phải trên một cái để làm một cái đường dẫn ở trên uh, trên cái thanh uh, browser của chúng ta tức là URL của chúng ta thì chúng ta tiếp tục ở đây là chúng ta tiếp tục uh, làm một cái nữa là chỉ ra item code ta như là item code như trên item code đánh gạch ngang code Đấy. sau đó thì chúng ta cho dấu hỏi và kết thúc bằng dấu lớn hơn thì ở đây phần của nó sẽ cho chúng ta như ở trên là xóa sản phẩm à, nhập rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa sửa sửa rồi thì và bây giờ chúng ta sẽ xem cái router router của chúng ta duy sản phẩm sự Đó. lúc nãy của chúng ta là nhập sản phẩm Và bây giờ chúng ta quay về tập lót sản phẩm nào Đó. rồi chúng ta ghi ở cái chỗ này là xóa ta đánh tiếng Việt ở đây để kiểm tra lại xem đây nha tiếng Việt ở đây chúng ta cho vào đây là xóa bây giờ chúng ta chạy lại xem nó ra đúng không nhá rồi giờ chúng ta sẽ thì nút này chính là nút xóa khi ta nhấp vào đây thì nó sẽ lên trên này xóa sản phẩm Đấy. bạn chú ý nhá thì bây giờ khi ta nhấp lên thì nó sẽ báo là không thấy file hay không thấy tập tin để nó gọi ra thì chúng ta sẽ sẽ vào phần router để chúng ta chuyển nó Đấy. ok ngon rồi đúng không rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ là để xóa sản phẩm này Để xóa sản phẩm này thì chúng ta phải có một cái controller trong đây chúng ta ghi vào trong này là public function xóa sản phẩm đây là cái nhiệm vụ của nó để nó có thể đi làm xóa sản phẩm cho các bạn thì sáu sản phẩm của chúng ta bao gồm là có hai tham số 20 và rau chúng ta có hai tham số 20 và rau chúng ta xem lại ở đây xem số thứ tự của nó kết coi là ở mục 20 Đấy. rau thì ai cầm code đây rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ viết mã cho nó chúng ta viết mã cho nó nhé các bạn chú ý thế thì um, để lôi được cái việc đó ra thì trước tiên là các bạn phải lấy hai cái URL xuống hai cái tham số trong URL thứ nhất là tôi ghi là mã category bằng zip các bạn tiếp tục trở đến gquest các bạn tiếp tục là URI cái này nó làm gì nó sẽ nhận cái tham số đầu tiên của các bạn là get statement ở đây chúng ta sẽ nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là ta đếm này một hai và ba có ba tham số tham số 2 là tham số về kết body tính từ public trở đi tính từ public trở đi và chúng ta sẽ cho đây là hai đó thứ hai là chúng ta truyền tham số tiếp theo là mã hàng bằng zip zquest URI và chúng ta ghép statement tham số 3 statement tham số 3 ta được hai cái này rồi thì ta sẽ gọi được hai cái này rồi thì bây giờ ta sẽ gọi cái mô đồ ra để nó lấy hai cái mã này nó tìm kiếm trong trong bảng cơ sở dữ liệu với cái sản phẩm có hai mã là kết coi là loại rau và mã hàng là số bao nhiêu là ký tự đấy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong model của chúng ta model chúng ta sẽ có hàm các hàm như sau hàm xóa đây Đấy. hàm xóa này thì chúng ta mới chỉ có là một cái biến thôi Đấy, chúng ta sẽ cho thêm một tham biến nữa đó là id category phẩy thì ở đây của chúng ta là item code vậy chúng ta phải thêm một cái mạng nữa là xóa thêm một cái nữa các bạn chỉ cần thêm là id kết category Đấy, và các bạn sẽ bằng luôn chọn vào trong ID category và các bạn phẩy ở đây thì nó sẽ xóa cho ta cái phần tử có bảng ở đây Đó. các bạn chú ý nha nó sẽ lấy ra đây rồi ngon rồi thì đầu tiên ở đây tôi làm chi tiết nhé các bạn thấy nó khi nó xóa này thì trong cái à, trong cái controller của chúng ta và trong product controller thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm kiếm để lấy ra cái hàng đấy sau đó ta xóa ảnh trước xóa ảnh xong rồi chúng ta mới xóa được cái cả cái bảng không nếu mà ta chỉ xóa mỗi cơ sở dữ liệu thôi tức là ta xóa ở đây các bạn xóa image name thì nó mất ở trên bảng nhưng ở trong thư mục ở trong thư mục trong phần sản phẩm hai cái ảnh này sẽ tồn tại Đấy. Hai cái ảnh này sẽ tồn tại không được xóa Các bạn hiểu ý tôi chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ lấy nhá Tôi sẽ lấy thứ nhất Là tôi sẽ lấy mà Tôi ghi giữ tôi ghi là data Ảnh Các bạn đặt tên cũng được Data ảnh nhá Data ảnh này Các bạn sẽ bằng zip tiếp theo là con trỏ coi product pointer đó và gọi ra cái hàm có tên là get ở ờ, đây trong này có hai cái là kết query trước mã kết query phải mã hàng thì khi chúng ta gọi cái lớp pointer này ra ờ, gọi cái thể hiện ở ờ, cái instant của nó ra thì chúng ta thấy là nó đi tìm kiếm chúng ta trong cái mã này Đó. các bạn chú ý nhé nó sẽ tìm kiếm nó này thì lúc này chúng ta sẽ được cái một cái mảng làm phần từ đó vậy thì chúng ta sẽ xóa xóa trước xóa mỗi ảnh thôi nhé các bạn chú ý cho tôi là chúng ta ghép này nó ra và chúng ta xóa ảnh trước tôi làm hai nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất là xóa ảnh Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau ta for if data ảnh add gán cho nó một bí danh là tên ảnh hóa hợp lên ảnh trong vòng for thì chúng ta các bạn cứ viết một cách tường minh để cho đỡ nhầm Đấy. sau đó các bạn bóp sang bên này vì đây là tôi um, tôi nói kỹ cho nên là cái máy tính nó cũng hơi chậm tôi cũng gõ chậm luôn thì chúng ta sẽ làm một cái là an ninh an linh an linh nhá an linh là lệnh xóa hình ảnh trong thư mục thì chúng ta sẽ chọn an linh à, tiếp theo bay url dạ. bay url nhé rồi bay url của cái gì của cái tên này Đấy, chúng ta ghi là tên này chấm image name đây các bạn nhìn thấy không ta xóa cái này trước Đấy. thì nó lập tức nó xóa mỗi cái ảnh mà nó không xóa ở trong cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chúng ta nó chỉ xóa sau cái lệnh sau lệnh mà chúng ta sử dụng để xóa nó được rồi và bây giờ chúng ta xong khi xóa ảnh vật lý xong thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ xóa như này rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi gọi zip pointer Đó chúng ta ghi là delete ờ, tên của nó là xóa này. rồi ta lại mở lại đây ta mở lại cái phần uh, model model của chúng ta là delete này đó delete by product by id rồi ok ta truyền hai trăm số vào mã kết boring tiếp tục mã hàng rồi sau khi xóa xong rồi sau khi các bạn xóa xong rồi nhé thì các bạn lại trả về nó cái sản phẩm đó copy chỗ này vào Đây các bạn nhìn thấy là uh, cái phát này ta cho cái phát này là pháp các bạn chỉ cần bằng url thôi bằng đây mình dẫn vào như thế để nó redirect nó lại trở về cái trang kia à, bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần là router để dẫn đường đến đây là chúng ta đã làm xong cái phần thủ tục xóa chúng ta làm thủ tục xóa các bạn chú ý nhá có hai bước bước thứ nhất là để ta xóa ảnh vật lý muốn xóa ảnh vật lý thì chúng ta phải tìm tìm tên của ảnh đúng với tương ứng với phần uh, trong cơ sở dữ liệu sau đó chúng ta ăn link bay url cái này đi phần tiếp theo chúng ta vào trong router chúng ta cho mục xóa sản phẩm đó. chúng ta đặt tên xóa sản phẩm cái xóa sản phẩm này y xì như là ở trong cái view mà chúng ta vừa xem đấy Đó, chúng ta vừa xem y xì trong view đây trong chỗ này Ở à, trong cái chỗ phần phần mà chúng ta vừa làm vẫn ờ, ô đó ô đó xóa sản phẩm nhé đây các bạn chú ý nhá à, đường link này nó sẽ trỏ đến cái giao tơ giao tơ sẽ dẫn đường đến controller controller thì gọi mô đồ xóa ra đấy nhiệm vụ chúng ta như thế thì trong controller của chúng ta là nó làm cái việc là xóa ảnh trước và ờ, xóa cả cái bảng ghi đó đi hay là xóa cả một cái trường đó hay một cái đi cái zcode của nó thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta lập thiết lập cho nó xóa sản phẩm này xong các bạn tiếp theo là là tiếp theo là tham số đầu tiên tham số nhé nào các bạn chú ý cho tôi các bạn ghi chữ any đó any nhá rồi tiếp tục nữa chúng ta một any nữa vì hai tham số hai cái any bạn chú ý là hai any nhá rồi chúng ta đóng ngoặc lại sau đó chúng ta sẽ phẩy Đấy. phẩy bây giờ nó sẽ đến là tu home à, đến một cái tù đến đâu chúng ta chú ý nha à, bây giờ xóa sản phẩm này tôi sẽ cho vào phần uh, product controller đăng sản phẩm product controller tôi copy xì từ bên này sang cái đoạn này đoạn đến chỗ này Đó. vì đây là đang thuộc về controller trong product controller là cái điều khiển Đấy, và tôi đã nói từ bài trước bây giờ tên của nó chúng ta chú ý này đăng sản phẩm này product controller này và cuối cùng là xóa sản phẩm Đấy, cuối cùng là xóa sản phẩm vậy thì giao tơ chúng ta phải viết đúng như thế hai chấm ờ, thành 4 chấm xóa sản phẩm xóa sản phẩm bước tiếp theo là tham số đầu tiên đô la 1 giống như là trong cái à, HTA asset của các bạn ấy nếu mà chúng ta viết một cái cốt PHP thuần ấy thì nó phải sử dụng các tham số để nó lái cái đường dẫn ra nó sử dụng là cái à, biểu thức ờ, chính quy để nó tìm kiếm ra nhưng ở trong cái framework này thì họ làm sẵn cho chúng ta chúng ta không cần phải viết nhiều cái câu lệnh đô la hai viết nhiều cái câu lệnh mà nó phức tạp Đó. và đến đây rồi các chắc các bạn nào bạn nào mình làm nhiều thì các bạn biết cái HT access ấy, nó giúp cho chúng ta điều khiển định hướng cái đường dẫn mà không bị lộn xộn khi mà chúng ta làm với PHP thuần nếu mà chúng ta làm PHP thuần mà chúng ta không uh, làm tốt khéo thì nó sẽ lập tức sẽ bị thay đổi cái router này y xì router ở bên trong Laravel ở trong Laravel thì chúng ta cũng sử dụng như là ví dụ như là chúng ta có middleware để nhóm nhiều cái router lại với nhau thì trong framework này cũng có nhóm nhiều loại với nhau cũng giống như thế nhưng do tôi quen và tôi cũng ờ, không cần thiết phải làm nhiều cái Mr. Wire tôi làm được cái nào tôi làm chắc luôn cái đấy luôn nó chỉ có một tên router duy nhất chính vì vậy thì chúng ta ờ, tránh cái việc là nhầm lẫn sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái bật cái ờ, cái này lên chúng ta thử nhá rồi bây giờ tôi xóa cái rau đầu tiên rau 034 đây tôi xóa Đấy, thì nó bảo là chưa đúng đúng không bây giờ chúng ta sẽ sửa lại à, chúng ta sẽ nào à, cái này thì đến đây rồi xóa sản phẩm ID category đây không có thì chúng ta ghi là mã ID category Đó. mã rồi thì nó không báo lỗi nữa thì bây giờ chúng ta thử xem lại Đấy. nó vẫn báo lỗi đúng không chúng ta xem ở trong này đã hết chưa trong này chưa hết vậy thì nó chưa thực hiện cái lệnh xóa chúng ta sẽ thử kiểm tra lại một cái nữa nhá tôi sẽ gọi cái lệnh ra đây ta kiểm tra là eco xóa sản phẩm Đấy, tôi kiểm tra thôi sau đó thì các bạn ờ, đóng cái này lại đóng cái này lại đến đây thử nhá ta thử để nó chạy có đúng không xóa sản phẩm à ra rồi tức là đã nhận cái phương thức đó rồi Đấy, bước tiếp theo là lỗi ở bên trong này tôi tìm cái hàm uh, an ninh đã an ninh để tôi xem trong đây à, đến khi nó xóa cho này ăn tính à. ghi sản phẩm sửa sản phẩm à, các bạn đợi đăng ký nha người à, tìm cú pháp với lệnh đó thì tôi cứ lâu lâu trong lại mới ngồi làm à chúng ta chỉ cần thế này thôi không cần cái bay rồi kia rồi ok bây giờ chúng ta sang đây chúng ta chỉ cần ăn linh thôi tra thêm lệnh như thế chúng ta bỏ cái url này đi đến đây nhá ok bây giờ ta đã làm xong những phần này rồi đấy bây giờ chúng ta sẽ đi cái này đi bây giờ chúng ta lên đây làm lại một lần nữa chúng ta kiểm tra như thế thì chúng ta mới thấy được là nó đây bây giờ chúng có hai sản phẩm nữa tôi ấn nút xóa này xóa chưa xóa đúng không các bạn bây giờ chúng ta quay về chỗ đây nha xem là sản phẩm của chúng ta được xóa chưa chúng ta sẽ vào an xem tìm chỗ này đúng chưa nhá chúng ta cho ba đậm vào đây data ảnh ờ, hôm nay tôi thử sử dụng hàm dd xem sao xóa rồi xóa rồi à, xóa rồi các bạn ạ tức là chúng ta đã làm đúng chúng ta đã làm đúng đó chúng ta đã làm đúng vậy chúng ta lại xem lại trên nhé đúng không về cái máy là đời nó có ba ờ, chạy nó hơi thấp bình thường nó không có phải cái trình ghi như thế này ghi màn hình lại cho các bạn thì nó chạy rất nhanh và rõ ràng các web mà chạy bằng code inline thì tăng tốc độ rất là cao chúng ta đã làm xong rồi là cái thủ tục này các bạn chú ý cho tôi là cái hàm an ninh này nó nhiệm vụ là xóa trong vật lý tức là xóa à. ảnh thật ở trong này trong thư mục mà chúng ta đăng lên trang web đầu tiên là tôi tìm cái bước là tìm tìm cái hình ảnh để xóa ảnh trước sau đó thì tôi mới sử dụng hàm xóa trong cơ sở dữ liệu Đấy, bây giờ chúng ta di phép lại này nó chỉ còn một cái thôi tức là một hàng thôi đấy các bạn nhá thế thì ờ, cái bài xóa này tôi đã thành công và dạy các bạn một cách thành công các bạn chú ý cho tôi là trong view ta sử dụng link để lên router router gọi controller controller gọi model ra để xóa và cuối cùng là tôi lại trở về cái trang nghiệp đó để các bạn thấy kết quả luôn đấy các bạn thấy kết quả luôn các bạn chú ý đây là một bài học rất quan trọng cho các bạn là sử dụng PSP và sử dụng lớp sử dụng lớp và tôi cũng nói luôn một cái một cái nữa để các bạn chú ý như này sau khi mà các bạn xóa rồi thì các bạn sử dụng cho tôi một hàm hủy pointer các bạn làm cho tôi cái cái này zip pointer các bạn cho bằng null để nó khỏi chiếm bộ nhớ vì khi chúng ta đăng nhiều ấy mà chúng ta không sử dụng cái pointer này bằng null thì lập tức là trang web của bạn đến lúc đó bộ nhớ sẽ đầy trên máy chủ nó sẽ chạy rất chậm nên các bạn à, phải xóa nó luôn đấy là cái con trỏ nó sẽ làm cho ờ, cái hàm đó bị rộng đấy các bạn chú ý nhé đấy là một cái rất là quan trọng cho các bạn để các bạn xóa nó thì tôi vừa dạy xong cái bài xóa sản phẩm chúc các bạn thành công trong cuộc sống chúc các bạn làm thật tốt Đó. tên biến chúng ta viết thật chuẩn mà thì nó sẽ không bị lỗi ờ, tôi xin dừng video tại đây và video lần sau thì chúng ta sẽ làm cái phần là uh, ờ, shopcard chúng ta sẽ ờ, cho người thêm vào giỏ hàng vân vân vì chúng ta làm đến đây là được nửa một trang web rồi còn một nửa còn lại nữa là chúng ta làm về phần section cho khách hàng tức là chúng ta Ờ, báo cho là trang web là những ai đăng nhập sau đó thì người ta sẽ chọn ờ, người ta sẽ chọn và sau đó chúng ta sẽ làm cái hóa đơn thanh toán ừ, phần này tôi xin kết thúc tại đây chúc các bạn thành công